Động tác tiếp theo chúng ta buông lỏng vai, gáy, cổ, ngồi thẳng lưng, xoay tròn đầu xung quanh cổ, xoay chiều nào trước cũng được bởi vì lát nữa chúng ta sẽ quay ngược lại. Nhớ là nửa về phía trước gập xuống, thở ra, nửa vòng tròn phía sau ngửa cổ hít vào. Buông lỏng hết cỡ vai gáy cổ. Vừa nãy trong phần dẫn nhập tôi đã nói rồi, Bài này tập cho khu vực tuyến giáp, tuyến cận giáp, họng, thanh quản, thực quản, khí quản. Tóm lại là tập rất nhiều cho vùng cổ. Mà cổ của mình là cái nơi mà nó rất không thích những động tác gằn, nhanh, mạnh bởi vì cổ rất dễ tổn thương. Do đó, các động tác trong bài này, đặc biệt là động tác vùng cổ, chúng ta phải tập hết sức nhẹ nhàng, từ từ thư giãn, thư thái, tập nhưng như không tập, như vậy mới là thành công các động tác trong bài này. Chúng ta quay ngược lại. Chiều của hơi thở vẫn như thế, gập xuống thì thở ra, ngả ra sau, hít vào. Hít thở nhẹ nhàng, khoan thai. về vị trí thẳng hít nhíu nín thở ra động tác tiếp theo chúng ta cũng quay cổ nhưng nó hơi khác với động tác vừa rồi một chút đó là mình sẽ quay cái cổ mình hình số 8 trước khi vào động tác các anh chị hình dung là mình có một số 8 nằm ngang trước mặt mình như này đấy số 8 nằm ngang như cái tay tôi đang vẽ hay là nó chính là cái dấu vô cực trong toán học nằm ngang như thế này và bây giờ chúng ta phải quay đầu theo kình số 8 nằm ngang như vậy tôi sẽ làm mà mẫu trước một lần hai lần rồi các anh chị cùng tập với tôi mình đầu đang thẳng mình gập xuống thở ra gập xuống thở ra sau đó mình quay ngược từ dưới lên phía bên phải trước hít vào đến chim cái giữa gập xuống thở ra quay nửa bên trái từ dưới lên hít vào về chính giữa gập xuống thở ra rồi lại quay bên phải lên hít vào xuống thở quay bên trái lên hít vào xuống thở cô anh chị và các bạn hình dung ra chưa nó là số 8 nằm ngang và mình quay từng nửa của số 8 rất đơn giản thế mà ok chúng ta bắt đầu làm nhé quay đầu hình số 8 nếu các anh chị đang theo dõi đang nhìn và tôi tập thì nó sẽ là chiều hơi thở sẽ là như sau thở ra hít vào về chính giữa thở ra quay nửa bên này hít vào về chính giữa gập xuống thở ra tốt lắm chúng ta cứ thế mà làm thong thả nhịp nhàng khoan thai không vội vàng không lên gân về chính giữa hít vô nín thở ra Các anh chị có thấy dễ chịu không? Khi mình quay cái cổ mình buông lỏng thoải mái như vậy thì mình thấy dễ chịu vô cùng bởi vì các động tác cổ nó không chỉ tập cho cổ mà nó còn tập cho các cái đốt sống ngoài đốt sống cổ còn tập cho khu vực vai gáy và nó kích hoạt hai cái động mạch cảnh của mình này là máu huyết lên đầu rất là tốt